mọi người phải làm những cái cách nào đó mà chồng bạn đưa tiền cho bạn nhưng mà mình không cần phải nói vậy mới gọi là hay nha đó sợ đâu ngoan lên nha em em ngoan mà hello, hello mọi, mọi người. người chào mọi người đã quay lại với channel của tí và làm gì sao anh đen quá vậy đâu có đen đâu nhìn nó hơi anh gì nè tại vì con trai á mình phải đen anh gì nè con trai thì nó phải đen đúng không da ngâm ngâm thì nó mới đẹp mọi người là lâu lắm rồi tôi mới quay trở lại với một video Q&A và ngày hôm nay uh, sau khi tụi mình chính thức uh, kết hôn kết hôn thì ngày hôm nay kết hôn vậy chính cưới á tính nói tiếng chính thức cưới tiếng anh thì hôm nay uh, tiên và Carol sẽ làm một cái video Q&A về cuộc sống gia đình của tụi mình uh, sau hai ba tuần cưới nhau ừ. thì nó đã như thế nào Có rồi hai ba tuần thôi hả hả rồi ok uh, có thể là nó hơi ngoài là một chút nhưng mà đây là một câu hỏi mà mọi người hỏi tụi mình rất là nhiều là chi phí cho lễ cưới, cưới ăn hỏi à, chụp ảnh chụp xong ảnh. rồi nói chung là chủ wedding venue à. váy à, tất cả mọi thứ tụi mình làm ở đâu và chi phí nó như thế nào ừ. thì trong video này tiên sẽ uh, thay là cảm ơn tới rất là nhiều team đã đã support tụi mình uh, trong cái đám cưới của tụi mình ha thì yes. bây giờ tiên sẽ nói từng phần cho mọi người trước đầu tiên là về uh, wedding planner mà mm. mình ừ. tụi mình chọn là chị sugar à, oh, wow. sugar wedding tình cờ thôi là uh, có contact tính tiên có hỏi tiên là uh, mình biết là tiên sắp đám cưới cho nên là muốn hỏi là tiên có cần thay nào hay không yes. thì tiên thì lúc đó là tiên với theo cũng đang lựa chọn rất là nhiều ừ. wedding thay nào khác nhau nhưng mà chưa có biết là sẽ chọn ai thì khi làm việc với lại chị sugar một thời gian thì chị thấy là ok rất là phù hợp và cũng như là uh, cũng đã tổ chức cho tiên một cái buổi uh, sinh nhật vào năm ngoái yep. đó cho nên là tiên đã chọn chị sugar và trong lúc làm việc với bên uh, sugar wedding thì cao và tiên đều thấy là uh, họ ờ, rất là nhiệt tình và dạ. rất là professional ừ. luôn nên nếu mà mọi người muốn contact á, thì bọn mình sẽ để tất cả những ngày hôm nay tụi mình sẽ để contact ở dưới yes. description box cho mọi người xem mm. nha thì uh, chi phí nó tùy vào mọi người yes. cho nên là mình cũng không thể nào nói được nhưng mà tiên thấy chi phí bên này rất là giá rất là ổn mm. uh, họ lo cho tiên từ uh, uh, đám cưới cho đến lễ gia tiên là anh hỏi luôn cho nên là nếu mà mọi người tham khảo thì bên Sugar sẽ có tất cả mọi thứ nha sau cái phần wedding planner ừ. thì mình sẽ tới chỗ venue chỗ Rồi. đặt tiệc cưới ha ừ. thì vì đám cưới của tiên và keo uh, ờ, có một cái lượng khách khá là lớn ừ. nên bọn mình rất là limited ở trong cái chỗ là chọn một cái địa điểm thích hợp ờ, tại vì lúc đầu tụi mình cũng muốn chọn những chỗ khác nhưng mà khi mà đi coi xong rồi thì mình nhận ra là ok bây giờ một ngàn khách thì uh, rất là ít chỗ cho mình cái cơ hội để làm như vậy ừ. thì uh, có một cái chỗ mà tiên với cơ hội chốt cuối cùng thì đó chính là White Palace ừ, thì White Palace chắc là mọi người cũng biết rồi nhiều Yeah. Uh, White Palace thì uh, một cái venue nằm gần sân bay đường uh, hoàng văn Thụ, à, hoàng đình gì văn Thụ hả má đường hoàng văn Thụ. nói chung là gần trong cái khu đó thì uh, bọn mình thấy là bên uh, ờ, chỗ venue này là cái chỗ có uh, có một cái không gian đẹp nhất. Ờ, uh, Palace thì nó có hai chỗ, một chỗ yes. là Hoàng Văn Thụ với một Đúng chỗ rồi. là ở uh, gần Gigamo á, xa, xa lắm. lắm. Yeah. Nên là tiền nhà Tiên không có chọn chỗ đó vì là quá là xa. Ờ, uh, yeah, nhưng mà đối với Carol và Tiên á thì cái không gian là cái rất là quan trọng cho một cái lễ cưới và White Palace uh, cho tụi mình được cái đó ừ và đồng thời thêm một điểm mạnh nữa là đồ ăn ở White Palace rất là ok ừ. và rất là ừ. ngon luôn ờ, tại vì tụi mình khi mà đám cưới xong tụi mình cũng có đi vòng vòng hỏi thử ừ. mọi người coi là mọi người có thích đồ ăn hay không thì hầu như 80 80 90 phần trăm ai cũng nói là đồ ăn rất là ngon và vừa miệng giá cả cũng ok nữa yeah. không? Giá về cả phần okay. về phần giá cả cũng khá là hợp lý luôn nói nói chung là White Palace về cái phần giá tiền nó cũng rất là tùy vào menu ừ, thiệt sự cái rồi, cái range á cái khoảng nó cũng rơi đâu đó vào tầm 7 triệu cũng có cho tới 15 16 triệu cũng ừ, có tùy Trong vào tùy vào cái budget uh, của mọi người tiếp theo là tiên sẽ nói đến uh, váy cưới thì váy cưới uh, tiên cũng đã xem rất là nhiều chỗ thì có hai chỗ mà Tiên chốt cuối cùng đó chính là Joe Bridal với lại uh, Darlington nha mọi người thì uh, hai chỗ đầu tiên mà tiên chọn châu châu là tất cả cái áo dài da tiên cũng như là hai cái váy cưới trong lễ cưới của tiên sẽ là từ châu thì uh, tiên đó support cho tiên rất là là nhiều đã tiên đã may riêng cho tiên một cái cái đầm uh, khi mà tiên bước lên lễ đường luôn uh, vừa với dáng của tiên người của tiên cho nên là tiên uh, cảm thấy rất là ok rồi tiếp theo là một bên gọi là Darlington Bridal đây là một chị uh, đã liên hệ tặng uh, riêng cho tiên cái lúc đó là có một cái váy uh, chào khách uh, cái váy là mọi người khen rất là nhiều trên tiktok thì tiên rất là thích cái váy đó luôn và cái váy đó là uh, ờ, team Darlington cũng đã hỗ trợ tiên rất là nhiều đã đi đến cái ờ, venue và cũng như là support Tiên ngay tại lúc mà Tiên chụp hình luôn cho nên là Tiên ờ, rất là cảm ơn mọi người rất là nhiều nếu như bạn nào có một cái ngân sách không quá nhiều thì Tiên recommend bên Châu Prado tại vì một cái đầm cưới của nó họ chỉ dao động dưới 10 triệu thôi mọi người là làm cho mọi người luôn nha là mọi người mua luôn á là dưới 10 triệu thôi còn nếu mà thuê thì giá nó còn sẽ rẻ hơn nữa ha còn đối với Darlington thì nó sẽ là một cái chỗ cao cấp hơn một chút ừ. à, một cái đầm cưới của nó à, nếu mà thuê thì nó sẽ dao động từ 20 đến 30 triệu lần đó cho nên là giá nó cũng khá cao thì một bên là luxury và một bên là affordable nên là mọi người có thể tham khảo hai cái chỗ này luôn gái cực quá ha trời ơi quá con trai con trai là mặc cái bộ rồi. từ sáng tới chiều y chang cho không phải mặc từ sáng tới chiều à, nha nhưng không phải câu có hai bộ là một bộ đen và một bộ đen để làm lễ và một bộ navy để đi uh, tiếp khách lúc đám cưới hai bộ và tới cái cuối cùng á là về phần chụp hình á thì tụi mình cũng muốn shout out tới Mer Studio vì đã cho tụi mình một cái bộ hình rất là đẹp luôn vừa đẹp vừa chỉnh chu vừa gọn chỉnh chu chỉnh chu sorry mọi người <laughs> chỉnh chu là gì trời vừa vừa có những cái hình truyền thống ừ. đẹp mà vừa có những cái hình mút nữa ừ, và cảm ơn Mercedes rất nhiều lần này đã tài trợ toàn bộ trăm phần trăm cho Tiên và Kyle cho nên Tiên rất là muốn cảm ơn mọi người rất là nhiều lần nữa thì bạn nào cũng uh, sắp đám cưới và muốn uh, có một team chụp hình rất là vui vẻ rất là yeah nhiệt huyết Tiên có mệt cỡ nào cũng bắt Tiên chụp Thì mọi người hãy tham khảo Mơ Studio nha Tại vì Tiên rất là dễ thương Gia đình Tiên khen rất là nhiều Mọi người kiểu rất là support nên là lúc mà Tiên mệt Tiên thao lúc đó là quá mệt rồi Mà Tiên mới nói thôi em ráng đi em Chụp đi em chụp mới có hình đẹp ráng nha Mà Tiên nói kêu hồi này không chụp nữa đâu mà yeah. <laughs> Thật sự là Tiên đảm bảo là Carol với Tiên sẽ có rất là nhiều hình luôn góc nào đẹp là sẽ chụp hết ừ. họ ờ, sẽ không có bỏ lỡ qua một cái cái cái góc nào hết á ừ. team team sẽ có okay. sẽ có những cái package khác nhau rẻ cũng có mắt cũng ừ. có có cam yeah. Dạ. có rất là nhiều cho nên là video này thì chắc là cái video đám cưới của tiên đã lên rồi cho nên là nếu mà mọi người chưa xem thì mọi người có thể xem video đó để xem là team uh, studio uh, quay như thế nào ha còn cái mà tụi mình chụp pre wedding á là tụi mình sẽ chụp ở hook studio nha mọi người ừ. là một cái team khác nữa yeah. thì dạ. team đó là chụp tiên chụp ở trên đà lạt và cuối cùng á là chị uh, mà make up cho tiên buổi hôm đó chính là chị trâm anh tiên sẽ để contact cho, ở đây cho mọi người xem luôn ừ. chị trâm anh là uh, make cho tiên từ rất là nhiều event rồi và là người make hợp nhất cho tiên từ xưa tới giờ cho nên là tiên phải bút liền chị nửa năm trước để tiên nói là năm sau em cưới cho nên là ngày hôm đó chị nhớ make cho em thì đó là chị Trâm Anh là người đảm nhiệm tất cả mọi à, lúc của tiên trong ngày hôm đó luôn rồi bây giờ mình tới câu hỏi thứ hai ha bạn hỏi là uh, chị tiên và anh keo cảm thấy cuộc sống uh, trước hôn nhân và sau khi hôn nhân nó khác nhau như thế nào ừ. ờ uh, em có thấy khác gì không tiên thì tiên không biết nữa tiên không cảm thấy gì quá khác tại vì chắc là tiên ờ, đã ở với kyle cũng một thời gian rất là lâu rồi cho nên là cái cảm giác mà trước hay sau khi kết hôn nó không quá khác biệt chỉ là sự khác biệt là ngày nào mình cũng dậy và mình thấy nhau thì cái đó là cái khác biệt nhiều nhất thôi còn về kiểu uh, bình thường thì tiên thấy là nó cũng giống như trước khi mà tụi mình cưới ờ. có một cái mà cô thấy là không biết nữa ý là tại vì chắc là do khi mà chưa cưới thì mình đã quen với cái không gian của mình á thì khi mà bây giờ có một người ờ, ở, kế bên mình mỗi ngày á thì lúc mà mới bắt đầu thì cầu cũng thấy rất là lạ kiểu kiểu không phải là khó chịu nha nhưng mà thấy ủa, <laughs> lâu lâu quay qua thấy ủa ở đây hả <laughs> thì kiểu giống như vậy nói chung là lúc đầu cũng chưa quen nhưng mà cũng sau một một hai tuần thì cái cảm giác đó nó cũng qua đi thì bây giờ nói chung là tụi mình cũng Thật em vẫn còn nói là ủa sao em ở đây mà <laughs> thì nói chung là tụi mình vẫn uh, tụi mình vẫn đang adjust uh, cho quen với cái cảm giác này Ờ, đối với KO thì KO nghĩ nó sẽ không có quá khác tại vì hồi lúc ở bên Mỹ KO với team cũng đã ở với nhau một ừ. khoảng thời gian khá là dài cũng một năm hơn á ừ. nên uh, thiệt sự là không quá khác bây giờ thì giống như mình trưởng thành rồi thì uh, khi mà về nhà với nhau thì mỗi người đều có một cái công việc một cái nhiệm vụ riêng mình cũng đi làm về đón Tiên về nhà Tiên nấu ăn này nọ nên uh, nói chung là cũng rất là rất là ok không có vấn đề gì hết cái câu mà mọi người hỏi nhiều nhất tại biết sao không tại vì thấy là cái background tên là ờ. Chiki Ad và Thủy Tiên cái bạn hỏi ủa chị anh tên là vậy anh không phải người Việt Nam hả thì có bạn hỏi là ba của anh sống ở nước ngoài hay sao vậy ạ à? em thấy tên anh là tên tiếng Anh à, thôi cái này tóm gọn lại hết những câu hỏi mà mọi người đều hỏi là ồ ờ, sao tên của Carol lạ quá vậy <laughs> thì hôm nay Carol sẽ sẽ trả lời luôn thì uh, tên thiệt của Carol nó nó không phải là tên tiếng Việt mà kiểu tên tiếng Sinh thì là Lim Chi Kiat Ờ thì cái tên này cao rất là ít dùng tại vì không biết nữa thường thường Carol chỉ dùng kiệt hoặc là yeah, yeah. hoặc là Kyle thôi ở ờ, đó khá là vui một cái là tại vì khi mà tới tới chụp hình đám cưới á, thì rất là nhiều gia đình bạn bè bên nhà gái kiểu lại rồi xong rồi nói tiếng anh kiểu như kiểu không biết không, <laughs> xong rồi nói gì hỏi tiên là ủa chồng người nước ngoài hả có biết nói tiếng việt không nó ờ. kêu dạ không người việt nam không phải người nước ngoài sinh đẻ ở việt nam xong rồi đi làm giấy tờ kinh doanh đi làm giấy tờ phường cái à, gì người ta cũng hỏi là thường. em ơi ờ, người nước ngoài không có đứng tên công ty được cái này kia em nói dạ không không người việt nam người dạ, việt nam người việt nam một phần trăm luôn á mỗi lần mình làm thuế làm gì kia luôn cái toán là trời mỗi lần đầu tiên phải trả lời ngày nào cũng phải trả lời cái câu đó hoặc là ví dụ như các bạn mua hàng gửi cho các bạn cái số tài khoản các bạn hỏi trời người gì nghe tên chơi à, vậy tên tên, tên lạ vậy tên, tên chất, chơi vậy, vậy. <laughs> trời cười chết nhưng mà ở ừ, đó mọi người này tại vì á có một cái video tiên có giải thích nhưng mà chắc là mọi người không để ý trong ừ. cái video mình đi ở sinh blog mình đi sinh là mình có nói nhưng mà chắc là nhiều bạn ờ, không có để ý cái đó cho nên là uh, ngày hôm nay trên video thì sẽ giải thích luôn mọi người rồi tới câu hỏi thứ tư của mình thì cũng có khá là nhiều bạn hỏi là có dự định về honeymoon ở đâu hay không sau khi đám cưới ừ. thì cái này Carol sẽ phải cho Tiên trả lời vì Carol Carol sẽ cho Tiên <laughs> chọn à, có tụi mình đã có dự định là sẽ đi uh, Hàn Quốc vào tháng sau và tụi mình đang làm visa cho nên là khi mà có visa tụi mình sẽ mua vé và trong tháng sau tụi mình sẽ đi Hàn Quốc cho nên là mong là mọi người sẽ đợi đến cái vlog Ồ, vlog Hàn Quốc nha Và dạ. cái lý do mà tụi mình đi Hàn Quốc á, là tại vì cái mùa rơi vào tháng 4 á Nó vừa hết lạnh, nó vẫn hơi hơi lạnh thôi ờ, nhưng mà về cái thời tiết thì nó sẽ rất là đẹp vì cái nhớ là tháng tư hình như có cái uh, hoa đào. hoa đào nữa nhưng mà hoa đào thì thì ở nhật nhiều hơn nhưng mà ở hàn ờ. vẫn có ở hàn vẫn có mình muốn đi coi được vẫn có yeah. chứ lại cao chưa bao giờ đi hàn quốc mọi người tiên thì đi ba lần rồi nhưng mà cao chưa bao giờ đi nên là cũng rất là muốn quay trở lại để yeah. khám phá bây giờ giờ Hàn Quốc có gì gặp BTS gặp Blackpink giống vậy mọi người tại vì tại vì ở lúc ở lúc đầu á là tụi mình cũng đang phân vân nhiều Nhật và ừ. Hàn Quốc thì không biết là đến nước nào nhưng mà tóm lại thì Carol để thấy là Tiên và Carol đều thích cái vibe của Hàn Quốc hơn đi bán đồ nhiều shopping đã chụp hình ừ. đẹp muốn đi ờ. Hàn Quốc để coi những cái logo brand xem thử là bên đó họ đang làm cái gì yeah. à, họ đang làm như thế nào để để xem coi là mình áp dụng được gì trong cái business của mình được thì mình mang về space qua Hàn Quốc luôn wow ok <laughs> ok tới câu hỏi thứ năm là người làm việc nhà ai là người làm việc nhà hả cái này phải nói là cả hai ừ không thì đúng là cả hai nhưng mà sẽ... chắc là tiên yeah uh, ừ <laughs> mostly mostly sẽ là tiên nhưng mà đôi khi thì nói chung là cũng sẽ giúp đỡ lẫn nhau nếu mà trong trường hợp tiên nấu ăn nhiều ừ. thì cao cũng sẽ xung phong rửa chén ừ, tiên sẽ không rửa chén cho mọi người đó là cái thứ tiên ghét nhất trên đời này cho nên là Tiên có thể ờ, làm bất cứ việc gì trừ rửa chén nên là đó là nhiệm vụ của Kyle như là nhiệm vụ của Kyle đúng rồi nhiệm vụ của Kyle để để ờ, đảm nhiệm công việc rửa chén giùm tiên anh ơi sáng giờ em rửa chén em lau nhà giặt đồ em ủi đồ em bán đồ lên cho anh là muốn à, thử coi dâu này lạ lắm mọi người ừ, hay quá nói chung là bây giờ cuộc sống bình đẳng rồi, cố lên không quyền nữ quyền <laughs> mọi người muốn xem room tour room vào đâu có gì để xem đâu mọi người room tour chỉ nhỏ xíu à phòng nhỏ lắm ừ. nhưng mà để nếu mà nếu mà hôm nào mình sẽ đắp đẹp đi mình làm cái phòng nó đẹp một chút đi rồi tiên ờ. sẽ làm room tour thử cho mọi người okay. xem nha còn khi nào mà đợi qua nhà mới ừ hoặc là đợi qua nhà mới tại vì house người, tour à, cái câu đó em sẽ hỏi thì mọi người cũng hỏi là hiện tại thì anh chị đã dọn ra riêng chưa hay là à. đang ở với bố mẹ và gia đình à. của anh chị là như thế nào hiện tại thì mình vẫn đang ở với ba mẹ của Carol và Carol luôn thì trước mắt á tụi mình đã có plan là sẽ chuyển ra ngoài ở rồi nhưng mà uh, cái thời gian hiện tại thì uh, nhà bên kia vẫn đang uh, thi công vẫn đang xây nên trong thời gian hiện tại thì tụi mình vẫn sẽ ở với gia đình của mình. Ừ, thì hiện tại là tiên đang ở với ba mẹ của Cao luôn đó nhưng là mình làm dâu với mọi người nha ừ. nhưng mà vui lắm gì đâu mọi người không áp lực sướng chết mồ luôn Trời <laughs> Quá sướng luôn mọi người Quá là sướng Dầu này sướng lắm Trời hay thiệt Rồi có một câu mọi người hỏi nữa là Khi nào anh chị định có baby ạ? À? <laughs> sắp rồi mọi người nói chung là tụi mình cũng thả thôi mình cũng muốn trong năm nay nữa cho nên là uh, nếu mà hơn thì tụi mình có thể có trong yeah. năm nay không thì năm sau cũng được nói chung là sẽ không có rush đúng về rồi. việc mà có baby khi nào tới thì sẽ tới ừ. à, tới sớm thì tốt đúng tại vì tụi mình cũng đang muốn có con trong năm nay để uh, thứ nhất là hợp tuổi yeah. và ờ, thứ hai là có nhiều dự định cho nên là uh, mình nghĩ là có con bây giờ thì nó sẽ uh, có sớm thì tụi mình có thể làm được những cái việc ừ, sau này mà tụi mình con nó lớn rồi thì mình đỡ phải nuôi cái lúc đó hơn nên là tôi nghĩ là bây giờ có sớm thì nó sẽ khỏe hơn ừ, đó. Yeah. tới cái câu hỏi cuối cùng của tụi mình ừ. thì uh, cũng có khá là nhiều bạn hỏi về cái cái gọi là quản lý tài chính của một cặp vợ chồng thì nó ừ. sẽ như thế nào ờ, thì trước mắt để cái đầu nói luôn là tiên mà các cũng chưa biết là <laughs> cái quản lý tài chính nó sẽ như thế nào nhưng mà uh, tụi mình hiện tại thì uh, cũng sẽ có một cái quỹ chung của gia đình ha của cả hai uh, và mỗi bên mỗi người thì vẫn sẽ có một cái uh, cái uh, cái khoản riêng của tụi mình đúng rồi đúng rồi nói chung là mỗi tháng tụi mình kiếm được tiền như thế nào á thì tụi mình vẫn sẽ bỏ vào trong cái quỹ chung đó ừ. để sau này ví dụ như lo cho con hay là yeah. như thế gì đó thì mình sẽ Đúng dùng rồi. quỹ chung còn những cái tiền riêng thì mình sẽ sử dụng cho sinh hoạt cá nhân nè hay là ừ. những cái gì liên quan đến bản thân mình tại vì à, nhiều người người ta cũng có nói là khi mà em cưới xong rồi là tiền của chồng tiền của vợ tiền của vợ tiền của ờ, chồng thì à, theo tiên nha thì tiên nghĩ là mỗi người đều nên có một khoản tiền riêng đi đã à, mình có thể bỏ vào trong tiền chung rất là nhiều tiền ok ừ. nhưng mà vẫn cần có tiền riêng để ví dụ như tiên đi đây đi đó tiên tự làm này tiên không muốn yeah. là một người sẽ phải à, anh ơi cho em tiền làm này cho em làm kia thì tiên là một người phụ nữ rất là độc lập tiên không phải là một người sẽ kiểu dựa vào chồng hay là anh ơi làm này làm kia cho nên tôi nghĩ là cả hai đều nên uh, độc lập về tài chính thì yeah, sau đó mình rồi. sẽ uh, có một cái quỹ chung để sau này cái như vậy thì tôi nghĩ là sẽ đi xa hơn ừ. trong tương lai yeah mọi người phải làm những cái cách nào đó mà tao chồng bạn đưa tiền cho bạn nhưng mà mình không cần phải nói hiểu không đâu ngoan lên em em ngoan mà thì uh, mong là sau video này mọi người sẽ hiểu hơn về cuộc sống vợ chồng của tụi mình à, mọi người đừng nghĩ là cuộc sống nó sẽ luôn luôn màu hồng tại vì chắc chắn là khi uh, cưới nhau về nó sẽ có những thứ khúc mắc những cái cãi lộn những thứ rất rất là nhiều mà tụi mình không show lên thôi nhưng mà um, mình sẽ cố gắng để làm sao để cho cả hai đều happy ừ. đều uh, hạnh phúc và ờ, làm sao để chồng đi làm nhiều hơn để kiếm tiền nuôi mình à. đó mọi người nhớ nha ừ. nhớ đi làm nhiều nha chồng kiếm tiền nuôi em chứ em không có tiền đâu à. sao anh mua cho em được cái gì chưa rồi mua cái gì rồi, rồi ok cảm ơn mọi người hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo bye bye